Hello, hello, hello, hello Hello, what's up 500 anh em Hello 500 tỷ anh em đang xem Facebook Gaming Và gửi lời chào đến 500 tỷ anh em xem lại trên Youtube LCS Nay chơi tựa game lắp PC, PC Building Simulator giả lập um, um, um, lắp PC New game thôi nhỏ Hàng how to How to đi Còn tiếng Tây là có tiếng Việt không nhỉ Ok bốc phết quá Từ từ Setting setting uhm, Sợ value lâu Không phải bình chứ Game này nặng đến thế à Rồi tạm tiếng hơn tí Cắt mẹ truyền Rồi mở thùng máy ra nguồn cửa nguồn ok ta đến rút vào Đào Ngọc Hải đã chu mỏ một cái Hello bạn, bạn chơi thử game mới chưa bạn? thùng đồ ra ai chả nhở sao nó lạ thế nhở khác khác với ngày xưa mình chơi ra ghét ra nguồn ok ghét ra nguồn đây là fan ok quạt main power module port ok install rồi đút vào đây bạn ông thế không đi dây đi dùng đi trước à Rút vào không mới cắm dây à Battlefield thế nào rồi Hải sắc ơi Hay không Với single play chơi cốt truyện nó chưa hay Ngọc có chế độ online Battle royal nữa mà Đã mua về anh em phệt Ram tao chưa về nên tao chưa chơi được không livestream được cho nên là chưa mua hỏi men rồi ok heram nguồn từ deep set là ở phần dưới à ấy à giống cái men của mình thế nhở 4 kg rồi cầm dây nguồn nguồn socket của um, slot socket của ấy để CPU IO port PCI slot à, um, cổng PCI của để để cắm tăng á hình là một một số linh kiện chạy kết nối bằng giao thức CPI à, cái pin ờ, để ờ, tại main tại cái hệ điều hành của main à, cam OS battery đây là đường ờ, đường cáp HDD xe nộp panel header à panel header tức nghĩa là cái um, đường dẫn để ra cây ấy cái nút ấn này xong rồi tai nghe phía trước các thứ ok à, ổ cắm 3.5 tai nghe xong ổ cắm USB đằng trước hoàng wow. rồi ồ ở đâu bên đâu sao đó, à bạn cái chân ở trước đặt cái men vào đó chuẩn luôn Xong mới lại bắn tiếp vít vào cái chân đấy Chỉ thành nghề luôn Real to connect cap Ok Đây Ui DJ xấu thế đi DJ lộ thế Cap uh, ờ, nguồn cấp cho CPU này công nguồn tổng này con cảm ơn này ok đây là CPU sao lại không gắn CPU vào main trước rồi mới lắp vào cây nhỉ mẹ bọn này làm này không được thiếu chuyên nghiệp ta phải gắn cái này vào trước chứ gắn hết linh kiện lên main rồi xong rồi lắp con mẹ main một phát vào cây xong rồi đi dây là xong là làm men trước xong rồi mới out linh kiện khoảng cái cha keo tản nhiệt cái luôn cái lắp đến gì quá tản nhiệt kìa yeah cái ổ bên dưới xong tự nhiên nó quay qua được bên trên ạ à. tip pro vậy cặp màn hình gpu à, mở cái đít này ra không cào vào gắn vô ok ram bên xịn phát cả đái có một thanh vậy rồi mở hai đầu này ra ở à, đây ở kìa gắn này là sai rồi gắn thanh ram ở vị trí A1 với cả B1 này là à đẹp A A1 với A2 này là sai rồi phải gắn hai thanh cách nhau thì nó mới chạy đùa trên nồi chứ hướng dẫn này là mất hết hết mất hết mất hết rồi cứng HDD luôn HDD mấy T này này nguồn rồi kết nối đường SATA quạt cây đây phát nhiệt kề quạt đóng nắp thùng hoàn thành này cắm quần vào quật vào bật nút ai chả lên màn hình luôn ok và vừa rồi mình đã làm xong phần hướng dẫn uh, lắp một chiếc pc cơ bản nhất với những linh kiện cơ bản nhất có thể sau này mình nghĩ là lên những PC xịn hơn sẽ lắp và cất tầm DJ những cái quả uh, đường dây với cả những quả tản nhiệt nó hoành tráng hơn tản nhiệt nước all in one kiểu này hoặc là tản nhiệt nước cất tầm mình cũng phải có thể là uốn ống các kiểu vậy yêu à